Vâng, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Dương Quát nha Vâng, hôm nay hệ thống đồng hồ Dương Quát của chúng tôi review một mẫu đồng hồ thời trang thương hiệu Casio đến từ Nhật Bản Vâng, đây là một mẫu đồng hồ mới ra mắt của thương hiệu Casio và được đánh giá là ngon, bổ, rẻ và rất là thời trang luôn Vâng, hôm nay chúng ta sẽ xem chi tiết từng sản phẩm một ngay bây giờ anh em nhé đầu tiên vâng đến với mẫu đầu tiên chúng ta hãy chiêm ngưỡng em Casio với mã là WS 1400H 3AVDF có giá là 1 triệu 086 nghìn Vâng chỉ có 1 triệu 086 nghìn là anh chị em đã sở hữu ngay một mẫu đồng hồ đấy một mẫu đồng hồ Casio phiên bản rất là thời trang luôn phiên bản dây nhựa đây phiên bản dây nhựa vỏ nhựa cực kỳ thời trang và cực kỳ đẹp này tôi tháo cái cống này ra cho anh em xem nhé đó tôi sẽ tháo cả dây luôn đây rất là yêu luôn anh em ạ à. anh em chân chi tiết nhé đó, rất là nhiều chức năng luôn gồm có giờ đếm xuôi giờ đếm ngược lịch thứ ngày tháng rồi là chức năng thể thao mọi cái rất rất là nhiều luôn anh em ạ à. khỏi phải nghĩ luôn đây pin của mẫu đồng hồ này là 10 năm anh em nhé và vâng, màn hình là à, LCD đó cực kỳ đẹp cực kỳ sắc nét anh em ạ sắc nét cực kỳ luôn đây phần dây của em nó này dây nhựa màu xanh à, Navi rất là đẹp màu dây này rất là đẹp luôn đó vỏ đen và vâng, mặt sau của em nó thì có tem chính hãng của anh Khuê Vắt nhà phân phối đồng hồ Casio độc quyền tại Việt Nam luôn Đây tem chống giả anh em nhé Còn anh em mà mua đồng hồ Casio mà không có cái tem này ấy, Tem vàng này ấy, thì chỉ là hàng sách tay hoặc là hàng nhà anh giả thôi Đó, rất là đẹp luôn anh em ạ Đây, tôi sẽ gớm lên tay cho anh em coi Đó, cực kỳ đẹp luôn thì cổ tay của tôi là cổ tay 18 cho nên là đeo mẫu đồng hồ này thì cũng rất là ok luôn Đấy, anh em là có cổ tay khoảng 16 17 18 19 đều đeo mẫu đồng hồ này rất là ok rất là đẹp luôn đó đeo đẹp nhất là 17 18 19 và ba kích thước cổ tay này thì tôi nghĩ là đeo rất là ok này, lên tay cực kỳ đẹp anh em ạ sang cực kỳ luôn mà cái quan trọng đó là giá hạt rất là hạt rẻ Đấy, giá rất là hạt rẻ đúng theo cái nghĩa nghĩa bóng nó là ngon bổ rẻ anh em ạ đó Vâng, đây nó là cái tem chống hàng giả Đấy, tem chống hàng giả và là thẻ bảo hành chính hãng cho anh em luôn Đó, khi anh em mua mẫu đồng hồ này thì cào cái lớp bạc này ra Đấy, cào lớp bạc này ra và ta sẽ vào cái đường link đây này vào cái đường link à, bảo hành chấm anh quê này, bảo hành chấm anh quê đây đó để mà kích hoạt bảo hành điện tử luôn anh em nhé đó ok cực kỳ đẹp cực kỳ sang luôn rất là đẹp luôn anh em ạ à. rồi ta thang đến mẫu đồng hồ thứ hai thì mẫu đồng hồ thứ hai này vâng về chức năng thông số kỹ thuật mọi cái thì nó đều giống nhau bởi vì nó cùng một mã đó nó cùng một mã thôi đây tôi sẽ đọc mã cho anh em vâng VKS 1400H 1BVDF mà một giá là 1 triệu 086 nghìn quá rẻ luôn thì đây anh em nhìn xem thì cái à, phần à, vỏ ấy thì là màu bạc anh em nhé màu bạc đó và kết hợp điểm những màu đen bạc vào nhìn nó rất là sang chảnh đấy trong mặt số thì cũng cả chữ à, số màu cam đó thì làm cho cái mẫu đồng hồ này nó trẻ trung cực kỳ đẹp luôn đấy các bạn là học sinh sinh viên nói chung là học sinh sinh viên kể cả người đi làm kể cả tuổi của tôi đeo mẫu đồng này đồng hồ này cũng rất là ok luôn dễ rất là dễ đeo nó không quá kén anh em ạ bởi tôi rất thích những cái gì mà nó hình nó vuông vuông đó nó hình nó vuông vuông như mẫu đồng hồ này thì tôi rất là thích luôn bởi vì nó nhìn nó rất là chất luôn đó đây này nó giống như cái dòng AE 1200 của uh, Casio đó cũng rất là đẹp thì con này thế thôi pin 10 năm nó pin 10 năm chức năng cũng vậy đều có à, lịch thứ lịch ngày rồi giờ phút giây rồi là giờ đếm xuôi giờ đếm ngược các chức năng rồi báo thức các kiểu có hết vâng anh em nhé đó thì rất là đẹp luôn dây màu đen cực kỳ sang chảnh và nổi luôn đây đó thì nó cũng đều có các nút chỉnh ở đây anh em ạ gồm một hai ba nút đó nút này là không có đó nó cắt bớt nút này rồi anh em ạ nó chỉ có ba nút để chỉnh thôi đây một hai ba đây đó, các chức năng của nó là có ba nút để chỉnh đó, giá cũng đều 1 triệu 086 Vâng anh em kết mẫu nào thì hãy à, liên hệ ngay trực tiếp với chúng tôi để sở hữu em nó anh em nhé hàng số lượng cũng không có nhiều thì anh em xem video nhớ like share chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ rất quát chúng tôi anh em nhé rồi đến mẫu đồng hồ à, cuối cùng trong cái bộ siêu tập này thì à, đây cũng là một phiên bản tôi đánh giá rất là đẹp luôn với bạn nào không thích nó sự à, quá nổi trội đó đây hai màu này thì nó nổi hơn và đây là một màu là đen tuyền hết đen xì luôn đây đó và điểm màu xanh dương rất là trẻ trung và rất là sport luôn rất thể thao luôn anh em nhé đó pin con này những là 10 năm thì anh em tôi nghĩ rằng là chắc là à, đeo vài năm chán thì cho ai đi chứ còn pin thì không bao giờ hết được luôn 10 năm thì tôi nghĩ là các bạn đã thay cái con đồng hồ nào khác rồi lúc đấy thì nó đã ra nhiều phiên bản còn hay hơn cả cái mẫu này thì tôi nghĩ rằng là lúc đấy là anh em chắc là không còn đeo mẫu này nữa đấy, hoặc là với để dành cho con cho cháu ờ, đeo rồi đó đấy nó vui với anh em là như thế thì pin đến 10 năm thì tôi nói với các bạn là quá là khủng khiếp rồi không này với một cái đồng hồ có một triệu gọi là một triệu bạc mà pin những 10 năm thì tôi nghĩ là không có gì phải bàn cãi mà chê đắt chê rẻ gì ở đây nữa nó là siêu rẻ rồi không phải nghĩ ở đây nữa đó cực kỳ đẹp em nhé đó mẫu này thì vừa mới ra mắt thôi cho nên nó đang còn rất là hot trên thị trường và tôi đánh giá rằng mẫu đồng hồ này sẽ là mẫu đồng hồ bán rất chạy trên thị trường đấy anh em ạ nó, rất là đẹp luôn từ dây khóa mọi cái đều rất là đẹp luôn đây khóa này khóa bằng nhựa luôn anh em nhé khóa bằng nhựa những bạn nào mà ví dụ dị ứng với kim loại và đeo mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là chả phải bàn cái gì cả luôn bởi vì quá là ok đây nó còn gồm có những những cái nút chỉnh ở trên trên phần dây này nữa anh em nhé đây này đấy ấn là nó hiện lên đây này láp này nó có đầy đủ các chức năng luôn rất nhiều chức năng rồi mẫu đồng hồ này vâng tôi đánh giá đây là một mẫu đồng hồ tôi nghĩ là không có gì phải bàn nữa quá đẹp luôn rồi bạn nào mà thích sự khỏe khoắn thì tôi nghĩ là sport thể thao thì tôi nghĩ là đây là mẫu đồng hồ không nên bỏ qua quá đẹp rồi rồi à, trên đây là tôi giới thiệu với anh em là ba mẫu đồng hồ Đấy, Casio là mã là WS đấy 14 1400H đó đó là cái mã đầu của mẫu đồng hồ này thì anh em mà kết mẫu nào thì hãy à, comment dưới video này hoặc là gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số hotline Zalo trên màn hình để sở hữu ngay em nó anh em nhé bởi vì mẫu đồng hồ này tôi nghĩ là quá rẻ rồi không còn phải bàn cãi cái gì nữa quá tuyệt vời rồi vâng thì anh em à, xem video nhớ like share và chia sẻ và đăng ký kênh và để à, ủng hộ hệ thống đồng hồ dơ quát của chúng tôi ngày càng làm những video hữu ích hơn nữa cũng như là review những sản phẩm mới nhất đến với anh em trong thời gian tới vâng bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau xin chào và tạm biệt